chúng ta mới đi vào phần một lớn lý thuyết với phần một lớn này thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu các dạng cân bằng các dạng cân bằng để hiểu sâu hơn các hiện tượng mà thầy vừa nói với các em phần một ở đây thầy có một con lật đật thầy mô tả trực tiếp lật đật để các em dễ hình dung trước đúng không ạ đây chúng ta hãy nhìn xem khi thầy tác dụng một lực thì con lật đật này di chuyển qua di chuyển lại sau đó trở lại đúng vị trí ban đầu mà nó nó đứng đúng nhỉ đó Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các dạng cân bằng nghiên cứu cụ thể hơn nhé. Các dạng cân bằng 1.1 cân bằng không bền. Cân bằng không bền. Ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu một chiếc thước, một chiếc thước. À, ở đây thầy đục một cái lỗ ô ở đây. Cái trục quay xung quanh ô này đi xuyên qua thước như thế này. Và trọng tâm G, trọng tâm P, trọng tâm G này, điểm đặt trọng lực P như thế này. Đúng không ạ? Thì ban đầu các bạn thấy xem, các bạn thấy xem là cái phương của trọng lực phương của trọng lực có phương đi qua cái tâm ô tâm quay ô này đúng không ạ ban đầu thì cái thước này đứng yên đứng cân bằng nhưng điều gì sẽ xảy ra đây thầy mô tả trực tiếp bằng cái thước này cho các bạn thầy mô tả trực tiếp bằng cái thước cho các bạn nhé đây chúng ta hãy hình dung hãy hình dung như thế này ban đầu phương của trọng lực có phương đi qua tâm quay ô chỗ tay thầy cầm đây thì có vẻ cái thước này rất là khó để di chuyển nhưng khó để thay đổi vị trí này đúng không ạ? Nhưng nếu như chỉ có một đường thôi tác dụng vào thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta nhìn đấy ạ. Thầy tác dụng một đường vào đây thì khi thầy dùng cái thanh này, thầy đẩy phía trên này thì lập tức trọng lực đã tạo ra một moment quay, tạo ra một moment quay làm cho chiếc thước này quay quanh cái chỗ tay thầy cầm. Đó, gọi gì thấy chưa? Thầy làm chậm lại nhé. Tác dụng một đường này. Đó, được chưa? Như vậy thì đây người ta gọi là cân bằng không bền. Vậy cân bằng không bền là gì? Nhớ là khi một vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng không bền ban đầu và nó không tự quay trở lại đúng vị trí ban đầu thì đó gọi là cân bằng không bền. Được chưa các em? Các em nhớ thật kỹ nhé. Nhớ trong trường hợp này thì trọng lực có phương đi qua tâm quay ô. Được chưa? Rồi, lúc đó thầy giúp thầy nhắc lại cái kết luận cuối cùng này đó là gì? khi một vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng không bền và không thể trở về vị trí đó thì người ta gọi đó là cân bằng không bền. Được không ạ? Nhớ nhé. Hoặc là chúng ta có thể đưa ra một kết luận là gì? Khi đối với một cái vật mà cân bằng không bền mà nó bị lệch ra khỏi vị trí đó thì đương nhiên nó không thể trở lại vị trí ban đầu được. Được chưa? Chúng ta sang mục 1.2 cân bằng bền. Thầy thay đổi vị trí ô một chút. Thay đổi vị trí ô một chút. Vị trí ô vừa rồi ở phía dưới P P phía dưới G